đó đĩa thì các bác chơi đĩa nào cũng được các bác nhá ở trên cái nắp này thì em đã đánh dấu một chiều tài và một chiều xỉu rồi đây các bác nhìn này đây có một cái dòng chữ nhỏ nhỏ này nó sẽ là bên tài này cái dòng trên cao này nó sẽ là xỉu đây là em đã đánh dấu nắp rồi mỗi nắp nó sẽ có một cái dấu riêng nên là khi nào mà các bác mua đồ thì em sẽ đánh dấu cho các bác và bây giờ em sẽ test thử cho các bác 10 chén để cho các bác thấy được cái độ hiệu quả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 được chưa còn chiều này là chiều xỉu nếu như mà muốn lắc xỉu các bác chỉ cần hất tay về phía trước hoặc các bác chỉ cần quay nắp này về như này là mình lắc ra xỉu nha một xỉu hai xỉu phải một chén nó phải chén này lên tài này hai xỉu đúng không ạ ba xỉu bốn xỉu